à, theo chương trình là những cái ờ, người ờ, áp dụng phương pháp dưỡng sinh có hiệu quả đây là những người thật việc thật sẽ ra trước công chúng à, trình bày à, cái bệnh tật của mình thì thứ nhất là chúng ta sẽ nói ờ, họ tên của mình nè nếu có quy y có pháp danh thì nói ra nè thứ ba là chúng ta sẽ nói địa chỉ nè thứ tư là nếu có số điện thoại liên hệ và cái thứ năm là chúng ta bắt đầu kể ra mình mắc bệnh từ lúc nào mình đi trị ở đâu kết quả ra làm sao và tới bao lâu mình mới gặp được phương pháp này và gặp được phương pháp này chúng ta áp dụng chúng ta được những cái bước chuyển hóa gì gì gì đó thì chúng ta nên chia sẻ một cách rất là thật tâm để cho những người mà muốn ờ, muốn nghiên cứu muốn ờ, thực hiện phương pháp này họ sẽ nương vào cái kinh nghiệm thật của mình Ờ, gây cái niềm tin cho rất là nhiều người tại vì có số người họ không có điều kiện nghiên cứu và họ cũng đang ờ, bán tính bán nghi về cái phương pháp này thì ờ, họ sẽ có được những cái người bạn đồng hành những người đi trước và thành tựu như quý vị thì sẽ giúp ích được rất là nhiều người bây giờ người đầu tiên là cô Nguyễn Thị Kim Châu pháp danh Minh Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh Nam mô mười phương chư Phật. Nam mô Tự phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con với lại ngài Osawa. Con kính bạch sư phụ và các quý tăng ni cùng các đạo hữu gần xa của chùa Long Hương. Con tên là Nguyễn Thị Kim Châu, pháp danh là Minh Ngọc, 54 tuổi. Số điện thoại của con là 05 85 85 85 85 85. À, con xin uh, à, trước hết là con xin chia sẻ về bệnh tật của con. Thì con phát hiện được mình là ung thư phổi giai đoạn 2 tại Singapore và con mổ tại Singapore vào ngày hôm sau. Thì à, sau khi mổ thì bên đó tư vấn cho con là hóa trị 6 lần. Thì cứ 21 ngày là vô một liều hóa trị thì vô được hai hai liều hóa trị thì con xuống một lúc 10 kg và con bị suy nhược cơ thể con không có đi nổi nữa cứ mỗi lần con đi ra sân bay con qua bên đó là hoặc là con đi về á thì con chỉ đi mấy bước rồi con phải nằm con cứ đi mấy bước rồi con phải nằm mọi người đi ngang con cứ nói là tại sao mà làm nhục quốc thể Việt Nam dữ vậy lúc đó con cũng mặc kệ là tại vì con quá mệt và rồi lúc đó con trai con mới vô lớp 1 và cha mẹ chồng với lại cha mẹ con vẫn còn nên con cảm thấy là nó con không thể mà để cho mình đầu bạc để tan đầu xanh được hết và con cứ cố gắng cố gắng thì con vượt lên và con kéo dài được 3 năm thì con đi tái khám bác sĩ nói con là bị à, di căn qua ổ bụng khu ổ bụng và không mổ được có nghĩa là di căn xa có nghĩa là con giai đoạn 4 giai đoạn cuối cùng thì bác sĩ xuyên con là uống viên hóa trị mỗi ngày thì cái viên hóa trị lúc đó của con là 500 đô mỗi ngày và con uống được 2 năm thì nó lại lần thuốc nó lại nhảy khối u qua cái chỗ khác thì con lại phải đổi phát đồ mới và cứ 2 năm thì nó lại lần thuốc con lại phải đổi với phát đồ mới có nghĩa là Singapore cứ có thuốc hóa trị viên hóa trị nào mới nhất mà chưa ai sử dụng thì con là người con là chuột bạch đầu tiên của Singapore để mà sử dụng thuốc thì con kéo dài tổng cộng viên hóa trị là 6, 6 năm rưỡi mà cái viên hóa trị đó nó ác ôn lắm buổi sáng thì con sống như tiên con uống sừng tê giác ăn đông trùng hạ thảo ăn yến ăn tất cả các chất bổ rồi sau đó là con đi làm thì con đối diện với trần gian và chiều lại tối lại thì con sống trong địa ngục con cầm cái viên thuốc lên mà con cứ đấu tranh tư tưởng mãi mình có uống không uống hay không uống cứ đấu tranh như vậy là vì lý do là khi mà con uống vô xong là thức ăn trong người không bao nhiêu nó ra từ đường miệng và nó ra từ có nghĩa là nó tiêu chảy bất kể không phải ôm mùng mình chiếu gối vô trong toilet con nằm cứ mỗi ngày như vậy là 4 tiếng là còn vật lộn với bệnh tật còn đi du lịch đó, thì ai đi thì đi con cầm túi con đứng ói con cứ ói rồi con mặc bỉm con đi theo nói chung cái cuộc sống của con nó rất là khổ sở nhưng mà nó có cái nghị lực nó có cái sự cố gắng con nghĩ là chắc cái sự cố gắng của con là để kéo dài cho gặp được sư phụ và gặp ngài Osawa thì à, cái tháng 6 năm 2019 Singapore họ nói với con rằng cái khu của con bây giờ nó nhảy lên tâm thất to hai phân rưỡi thì Singapore hết thuốc rồi có nghĩa là thuốc nào mới nhất con đã uống hết rồi thì bây giờ cái thuốc mà mới nhất hiện tại bây giờ nó đang ở Mỹ Singapore nó chưa được thông hành thì ờ, con thấy là Mỹ xa quá thì con mới tâm sự với sư phụ sư phụ mới nói con là thôi uh, lên chùa đi điều trị theo phương pháp của tôi mà phải thật nghiêm ngặt nha thế là con vác vali lên chùa con ở và con ăn phương pháp ừ, số 8 lúc đó là phương pháp đặc biệt mà sư phụ mới mới mới đưa ra cho đại chúng thì con ăn không uống nước một ngày con ăn chỉ có 8 muỗng một muỗng con nhai từ 30 phút đến 45 phút con mới nuốt thì đến ngày thứ tư là bắt đầu cơ thể của con nó nóng nóng kinh khủng và đến ngày thứ sáu thì con có như con cóc nhảy trong thất con nhảy từ cục đá con nhảy lên cái đờm <laughs> con nhảy lên cái cái bàn cái ghế và con điện thoại cho sư phụ con nói với sư phụ ơi nếu mà sư phụ không cứu con thì chắc sư phụ phải đưa con đi bệnh viện á chứ chị điều này con chịu đựng không nổi sư phụ la xin nổi cái đầu như vậy thôi ăn ra đi thế là sư phụ cho con qua sắn dây và cứ theo sư phụ thì hai tuần con ăn số 8, hai tuần con ăn số 7, hai tuần con ăn số 8, hai tuần con ăn số 7. Thì được hai tháng thì con đi qua Singapore con tái khám thì chỉ số ung thư của con giảm được xuống 20%. con về con nhập thất con ăn tiếp. Cứ hai tuần số 8, hai tuần số 7 thêm được 2 tháng nữa con đi qua Singapore thì chỉ số ung thư của con giảm được 75%. Mà con lại về con ăn thêm hai lần cứ hai tuần này hai tuần kia thêm hai tháng nữa con đi tái khám thì chỉ số ung thư của con không còn nữa và con rất là vui con rất là mừng có nghĩa là con thấy mình đã thoát chết xong con xin sư phụ là cho con đi đà lạt để con nghỉ dưỡng sư phụ không cho sư phụ nó không được cô phải ở chùa để cô ăn cho dứt điểm con không nghe con đi con đi hai tháng sau con quay về ba má nhận không ra luôn tại vì con lên đó người ta cũng cho con ăn gạo lứt người ta cũng cho ăn chay nhưng mà cuối cùng thì con mắt của con á nó sưng bụp lên luôn còn tư vấn với bác sĩ bên Singapore thì họ nói con là có thể là di căn lên mắt và di căn lên não thì lúc đó con đi tái khám thì khối u nó mọc ở phổi 3 cm và rồi cuối cùng cũng là sư phụ sư phụ khoáng cho con một tuần liên tục luôn mà bắt con phải ăn kỹ và gần đây nhất thì con đi tái khám con cứ nói bác sĩ là cái hơi thở của con nó yếu lắm con muốn là cái hơi thở của con nó phải dài ra và nó phải khỏe lên thì bác sĩ dắt con đi dắt con đi ờ, qua cầu thang bên này đi xuống đi lên cầu thang bên kia đi xuống cầu thang bên này đi lên cầu thang bên kia <laughs> mà con đó nói là con mệt lắm mà bắt con đi đi như là chạy giặt á xong rồi cuối cùng bác sĩ cho con ngồi bác sĩ nói chứ từ nãy giờ cô thử tôi thử cô á chứ cô không có bệnh gì hết á cô khỏe re à cô đi về đi mà cuối cùng không cho con uống viên thuốc nào nữa thì hiện tại bây giờ sức khỏe của con tạm ổn con đứng đây con chia sẻ với mọi người cái phương pháp thực dưỡng của ờ, ngài Osawa con có niềm tin vững chắc thì con mong rằng tất cả mọi người có bệnh hoặc không bệnh thì cũng nên nghiên cứu và theo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 ở à, An Giang, huyện Tịnh Biên là cháu của con. À, bé sanh ra nhưng mà con là nuôi bé nhiều, thành ra những bệnh của bé là con rất là hiểu nhiều nhất. Để con xin kể lại quá trình của bé. Và hôm nay là ngày dỗ của thiên sinh. Trước nhất con thành tâm tạ ơn chư Phật mười phương, Đức Từ Vụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tạ ơn tiên sinh tạ ơn sư phụ và tất cả quý tăng ni phật tử nam mô bé à, phát bệnh vào năm 2019 đầu tiên bé sốt ờ, sốt ừ, rồi ăn bột sắn rồi từ từ bé bớt sốt rồi coi như sốt tới sốt lui rất là nhiều lần rồi tới một thời gian cái tự nhiên cái đau một chân đau khoảng vài ba ngày cái ờ, tới một chân khác nữa là hai chân rồi bé ờ, coi như là không có đi được ờ, lúc đó con ở trên núi bé thì đi là mẹ bé thì đi làm con mới điện bé về nó giờ con của con nó bệnh nhiều quá giờ phải về sư phụ liền mới được chứ ở đây là chị không mẹ không có có, có thể mà ấy được bây giờ chân nó đau mà nó ngủ không được nó lăn lộn nó khóc hoài con mới đem bé về chùa lúc đó bồng lên sư phụ thì cái tình trạng sư phụ ở bé như vậy sư phụ mới kêu con đi ẩm bé đi bệnh viện con như thế nào sợ bé ờ, bị sốt bệ liệt thì tội nghiệp cho bé cho nên ờ, con mới ờ, chở bé đến bệnh viện thì bác sĩ thử máu bé à, nhiễm à, nhưng mà cái tình trạng nó nó nó nhức hoài không có hết được mới chuyển qua bệnh viện Di Đồng 2 thì lúc đó thì bác sĩ à, thử máu rồi cho uống thuốc coi như là một ngày thử máu hai ba lần uống thuốc nhưng mà bé vẫn khóc mà chân đau mà càng ngày thì thấy nó nó teo teo lại ờ, thời gian là thử máu uống thuốc nhưng mà không có hết cái vấn đề nhất mỗi lần mà bé à, duỗi chân như vậy là mình phải bóp bóp cái chân là kéo kéo ra từ từ mà vẫn khóc khi mà rút lại thì cũng phải bóp đó, thì nhưng à, con cũng để coi như thế nào thời gian thì bác sĩ nói là bé à, bị ung thư máu ừ, phải trả về và viêm khớp háng với teo cơ cho nên con mới đem về sư phụ thì ờ, sư phụ mới cho bé ăn chế độ đặc biệt là nhai cơm một muỗng 30 phút thì con nhai mẹ nó nhai và một sư cô nữa nói chung trong chùa cũng rất là nhiều sư cô thương bé rồi nhai tiếp thì ba ngày ba ngày là tự nhiên bé không còn đau nhức nữa không khóc nữa bé ngủ được thì con vẫn nhai tiếp tục nhai tiếp tục là coi như là nhai từ 30 phút sắp lên mới mới mới mớm cho bé cứ thay phiên nhai nhai mà đổ cho bé như vậy ừ, cái ngày thứ năm xong mà bé tự nhiên nóng nóng cái con con lúc nào con cũng đem cái thủy bên mình để mà đặt ừ, thủy cho bé canh chừng hoài vậy đó cả ngày đêm thì à, đầu tiên nóng nóng 38 là con thấy hơi lạ lạ rồi rồi bắt đầu nóng lên 39, 40 lúc đó con sợ lắm con sợ bé, bé trẻ mà nếu sốt như gì thì rất là sợ lúc đó mới nhắn tin sư cô như ý sư cô như ý mới thưa qua sư phụ thì sư phụ mới dạy là cho bé à, ăn bột sắn à, thì ăn bột sắn thì bé à, hạ nhiệt độ nhưng mà vẫn còn nóng là 38, 39, 40 tới khi 41 liên tục tới 10 ngày như vậy thì con nghe lời sư phụ vẫn cố gắng kiên trì nhai bởi vì mình tin có cái là tại sao ba ngày mà bé không còn nhức không còn nhức mà ờ, coi như là nó nó, nó ngủ được ngủ được mà có cái là bây giờ phải ráng kiên trì ăn tới 10 ngày thì 10 ngày mới lên sư phụ khám thì sư phụ khám sư phụ mới vô vẫn tiếp tục nhai nhưng mà cho ăn thêm chút nước tương nó thì sư phụ mới kê to cho bé ờ, uống thuốc một tháng 10 thang thuốc đông trùng hạ thảo ờ, rồi ờ, kèm thêm enzyme và tảo với lại trợ phương đắp nước gừng rồi uh, chân thì đắp nước gừng thì đắp ngày ba lần còn sông chân thì xong vào buổi chiều đằng này tụi con mừng lắm mừng vì có cái là rất tại sao mà mình ở nhà thương uống thuốc rồi này kia nọ mà sao bé vẫn còn nhức mà về nhai ba ngày thôi ờ, bé hết nhức đó là cái đó là cái niềm tin làm cho con và cả gia đình với mấy sư cô mừng lắm thật ra cố gắng kiên trì nhai nhai là từ 30 phút sắp lên không không bao giờ dưới 30 phút nó nhai là muốn từ từ từ muỗng cho bé như vậy nó rồi ờ, đắp nước gừng rồi uống thuốc thời gian với tập cho bé nhai nhờ như vậy mà bé tuy nhỏ nhưng mà mẹ đã can đồng hồ á rồi bé nhai 10 phút 15 phút được rồi bé mới nuốt có khi mẹ nó thử thì đâu con nhả coi nhưng mà nó vẫn cố gắng nhai gì con thấy cái dịp này bé biết nhai con cũng rất mừng rồi ờ, con kiên trì nhai rồi uống thuốc đúng theo sư phụ ờ, kê to dạy như vậy thì khoảng ừ, một tháng cái bằng đầu bé đứng nó, nó đứng không có được nó chỉ ngồi nó lết lết nhẹ nhẹ thôi rồi khoảng một tháng lên cái bé đứng được rồi từ từ cứ bước đi bước đi nhích nhích nhích nhẹ nhẹ vậy nè giống như đứa bé mà mới tập đi như vậy nó, thiệt con thấy hồi lúc mà bé nó bị sốt mà hai chân nó vậy thì con cũng buồn lắm con nói ờ, tội nghiệp nó quá nhỏ mà như vậy nhưng mà khi mà ăn phương pháp này mà nó đi được thiệt con con mừng lắm con tạ ơn Phật tạ ơn chư sinh tạ ơn sư phụ thật sư phụ đã cứu cháu của con thành ra con lên đây nói vấn đề mà bé bệnh như vậy đó ờ, nhờ mình ăn phương pháp dưỡng sinh nói chung là ăn cái này mà phải có niềm tin ăn phải đúng ừ, thành ra tới bây giờ bé vẫn còn ăn số 7 và ngày hôm nay bé đi được bình thường ừ, nhưng mà con vẫn cho bé ăn số 7 à, nhai cơm gạo lứt muối mè với lại à, sư phụ cho ăn à, bột dinh dưỡng sáng ăn bột dinh dưỡng rồi buổi trưa thì à, nhai cơm số 7 buổi chiều nhai cơm số 7 có khi thỉnh thoảng cũng cho bé nhai cơm nhưng mà phải ráng nhai thật là à, kỹ 30 à, phút lúc à, thời gian trị bệnh đó rồi sau này thì giờ bé đi ổn định rồi con xây cơm xây cơm cho bé à, mỗi ngày là bé ăn con tính là cả cả lon gạo đó bởi ờ, vì mình xây một ờ, chén cơm đầy gì nè còn là có hơn nửa chén mà bé ăn một ngày là ba lần cơm với một lần bột dinh dưỡng ờ, hôm nay bé có sức khỏe ổn định con cũng có bấy nhiêu lời nhưng mà sau cùng con cũng nói với quý bà con xa gần nếu mình có bệnh mình theo phương pháp dưỡng sinh này mình phải tin tin triệt để và phải làm đúng theo lời sư phụ với mấy sư cô hướng dẫn để mình ăn uống đúng uống tốt thì bệnh gì nó cũng sẽ hết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 đi tự nhiên khởi giác đi tự nhiên để cho nó đi tự nhiên buông tay, buông tay em ra buông tay ra đi tự nhiên buông tay rồi con... đi lên trước lên ra cửa ra đi ra đi. còn đi trước thì nó đi sau nó <laughs> à. bị ờ, teo cơ ừ. bé không đi không được đi bà được. con ơi à, coi như cái chân của nó teo lại hai cái gối của nó to như vậy con có chụp cái hình để dành làm kỷ niệm sau này bé lớn lên là bé sẽ tri ân tiên sư tri ân sư phụ đã cứu bé đã dạy bé ăn ờ, phương pháp dưỡng sinh mà nhai cơm gạo lứt muối mè cái này nó có thêm một cái trường hợp nữa là cái ờ, phương pháp mà nói từ trước đến giờ ừ. là không con buông tay ra là... cho em nó đi tự nhiên không có cái gì bằng cái nước bọt đó. À, trong giai đoạn nó kiệt quá rồi thì không có sâm nào có thể làm được cái gì đâu mà phải nhờ nước bọt ra bé này sống là cũng nhờ nước bọt của tăng ni ở đây nhiều rồi dạ mô phật dạ đúng như vậy ờ. à. có thầy thanh thầy thanh là nhai cơm cho nó cả tháng à, trưa thầy nhai ba muỗng chiều thầy nhai ba muỗng Ờ, cho bé ờ, thành ra ờ, thiệt ừ, bé tri ân siêu phụ là à, tất cả tăng ni là rất là nhiều là một cái điều đối với tôi là một cái điều hơi kỳ diệu á tại vì thật ra khi mà nó ẩm lên tôi thấy quạt quào quạt cái tay cũng không có cong được mà cái chân thì nó nó nó, nó không có còn có lực gì hết và như một bộ xương khô thật sự rồi tôi thì chỉ ờ, cầu mong có cái điều quyền diệu xảy ra thôi chứ cái bệnh này là bệnh viện cũng bó tay không có vô nước biển không có làm cái cách gì được đối với đứa bé nữa nhưng mà đến hôm nay được như vậy là chúng ta cũng mừng rồi theo ờ, cái nhìn của tôi thì ờ, những cái dấu hiệu bệnh ung thư của bé là nó đã giảm hơn tám chín mươi phần trăm rồi đó chỉ còn tí thôi chứ nhìn cái lưỡi thì gần như là đã đã đã hết ung thư rồi đây là một điều rất là đáng mừng nhưng quý vị nên nhớ tôi nhắc lại cái vụ mà nhai á ví dụ như trường hợp mà người nhà chúng ta mà lỡ lâm bệnh mà kiệt sức á thì gia đình chia nhau nhai cơm đi ngày chúng ta chỉ cần nhai bốn muỗng sáu muỗng cũng được thì nó sẽ nhanh giống như câu nãy nói mới ba ngày hết đau á tức là cái lực cái bổ của nước bọt á nó không có sông nào bằng hết á đây là một trong những trường hợp mà đây là cái sự thật là sử dụng bằng nước bọt để cứu đứa bé mặc dầu tôi cũng cho uống ờ, sâm à, cho uống cái bài thuốc trị ung thư của mình nhưng mà những cái đó nó chỉ là cái phụ thôi cái chính vẫn là nước bọt à, đứa bé mới có được sống đến tới giờ này à, tăng ni thì cũng hưởng ứng không phải một người đâu nhưng mà tôi thấy là như chùa này cũng hơn 10 sư cô nhai <laughs> mười sư cô với ba bốn thầy gì đó nhai mấy thầy thì cũng biết lòng cứu mấy sư cô cũng vậy thành ra là đứa bé nó mới được qua cái cơn nguy kịch thì bây giờ là chúng ta yên tâm rồi à, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là đứa bé hoàn toàn bình phục không có còn sợ gì nữa tới người thứ ba là Nguyễn Thị Thu Hòa ở Hà Nội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 Tên pháp danh của con là Diệu An ở Hà Đông và ở Hà Nội. Năm 2009 thì tự nhiên con bị à, chứng à, co giật, chân tay co quắp, không đi được và một ngày con ngất ba lần phải đi cấp cứu ở bệnh đa khoa tỉnh Hà Đông. Thì khi con đi cấp cứu thì bệnh đa khoa tỉnh Hà Đông bảo con là bị suy tim và à, rối loạn thần kinh thực vật rối loạn thần kinh tim à, trong à, thần kinh là có hưng phấn có triệu chứng của hưng phấn thần kinh thì à, bệnh viện cho con là uống à, thuốc rồi điều trị và bảo con là về phải bồi bổ ăn à, và mỗi một lần con lên cơn co giật trong bệnh viện là có cho con là truyền canxi vào trong máu và cứ mỗi lần truyền canxi vào thì chân tay con lại ấm lên và duỗi thẳng được ra nhưng à, cứ điều trị khoảng một tuần cho đến một tháng con được bệnh viện cho ra viện thì khi về thì con lại bị triệu chứng co giật và không thở được vì là coi như là đầu của con thì cứ nhìn một người thành sáu người chân tay con thì co quắp lại và nhà thì nó cứ quay cuồng đảo lộn còn mà cứ Ờ, con không dám tắt điện và con cứ nhìn thấy ma quỷ rồi rắn bò ra và con không bao giờ dám gội đầu vì là à, con sợ nước thì khi bác sĩ cho con là bồi bổ uống à, à, thật nhiều là nước cam rồi trứng vịt lộn hầm ngải cứu thì con về con lại bị phát ra nhiều bệnh hơn và con chữa bệnh theo ờ, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Đông khoảng 3 tháng thì không khỏi thì con lại quyết định chuyển sang bệnh viện 103 của Hà Đông thì khi con sang bệnh viện 103 thì bác sĩ lại bảo con là bị coi như là à, thận của con là khi chụp chiếu là thận của con là có sỏi gan của con cũng có sỏi và cũng bị uh, suy thận và tất cả các nội tạng của con là ăn cái gì vào là đi ra cái đấy và con phải đóng bỉm và con rất là khổ sở và năm đấy con mới có 29 tuổi mà con à, đi không nổi mà không làm được một việc gì trong gia đình cả và bác sĩ cho con là khoa vào khoa thần kinh để uống thuốc của khoa thần kinh để điều trị điều trị tất cả các bệnh nhưng mà con lại càng ngày càng lặng thêm và không thể nào à, chữa nổi mà làm được một việc gì trong gia đình để giúp đỡ cho chồng cho con thì ờ, chồng con cũng thương con đưa con ra bệnh viện 100 bệnh viện à, bệnh viện Bạch Mai để chữa bệnh thì cứ bệnh tật của con thì lúc đấy con cái con nó mới học có lớp 5 và con trai thì bắt đầu là được 6 tuổi vào lớp 1 mà ngày nào chồng con cũng phải đi xe ôm chở gạo để đưa con là đi khám bệnh mà đến lúc mà kinh tế suy kiệt mỗi ngày con phải đi vay rất nhiều các bát họ để ờ, người ta cứ cho con là 10 triệu ăn 8 triệu để lấy tiền đi chữa bệnh và mỗi ngày con đi điều, chữa bệnh là khoảng 4 triệu rưỡi một ngày trong vòng gần một năm kinh tế con là kiệt quệ quá mà con lợ thì chồng chất lên và con cũng thương chồng con là cứ đèo đẽo đưa con đi chữa bệnh xong rồi lại còn phải lo nuôi các con của con vì con có làm gì được đâu thế đến khi là con à, thấy mình là khổ quá thì con về con soi gương con bảo là con xin Phật gia hộ cho con thế nào chứ giữa cái sống và cái chết như này thì cứu con không thì hai đứa con con nó còn nhỏ bé như này mà bị bệnh như này thì không làm gì được giúp cho chồng cho con cả thì con mới vô tình là con nghĩ ra là mẹ chồng con là có mẹ chồng con là có, có đi chất táp ở trong chùa Hương là được 10 năm là một năm mẹ con chỉ về có nhà có hai lần thôi thì mẹ con à, bảo mẹ xem là giúp con bạch với các thầy trong chùa Hương ở ở đấy lập đàn cho con để cứu con chứ con cứ thấy rắn rết nó cứ bò lồm cồm ra như này mà một ngày con uống một vốc thuốc mà con cũng không không không hết bệnh như này thì mẹ bảo các thầy lập đàn cho con thì thầy uh, Ờ, trong chùa Hương có nghe điện thoại và uh, bảo con là có tin về một cái phương pháp này không thì thầy mách cho chứ thầy bảo thầy không có lập đàn gì cho cô hết và cô chỉ nghe là các thầy ở trong này đang ăn gạo lứt muối mè và bệnh gì cũng khỏi hết thì con cô lên đi xuống chú bậc ở Nam Định mua gạo lứt và tamaji về ăn là bệnh gì cũng khỏi thế con về con quỳ trước ban thờ nhà con lúc đấy là con chưa có ban thờ Phật thì con quỳ trước gia tiên là xin là gia tiên tổ tiên phù hộ độ trì cho con là đi xuống nhà chú bậc ở Nam Định trước khi đi là con có ngậm viên thuốc trợ tim nó to bằng ba đầu ngón tay để xuống nhà chú thì con xuống nhà chú có một mình à, thôi thì trên đường con đi con cứ niệm Phật và xuống chú cho con là nhai cơm gạo lứt là chú bảo nhai thật kỹ vào nha rồi uống cốc nước gạo lứt ờ, lứt này rồi về điều trị thì bệnh gì ờ, cũng khỏi phải ờ, phải coi như là có lòng tin thì con về từ Lam Định con về thì có con ăn gạo lứt muối mè là số 7 con nhai cơm kỹ là từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều với xong một miệng bát cơm nhỏ nhỏ thì là mới xong một bát cơm và con ăn điều trị số 7 như thế là khoảng một tuần thì là cơ thể của con là phản ứng thải độc ra là người ngợm con là chân tay nó ngứa hết ra và con đi giải con lấy cái môi thì con xúc ra con thấy toàn là cát ở dưới cái bô và con đi giải ra thì là nó toàn là máu đen với cả coi như là máu đen và coi như là mùi hôi thối tanh như là mùi ăn thịt chó thì lúc đấy con cũng không có ăn thịt gì mà chỉ ăn số 7 thôi mà người như thế và con ăn được khoảng một tháng nhai cơm gạo lứt như vậy thì con thấy người con là ờ, khỏe lên và đi đứng và ờ, mọi việc trong nhà là con đều làm được và trong lúc nhai cơm là con chỉ có nghe băng đĩa của thầy và niệm Phật khi con ăn được 3 tháng thì tất cả bệnh tật của con là chỉ có một lần duy nhất là sau 3 tháng là con đi xét nghiệm lại ở các bệnh viện là bệnh tật của con là đều khỏi hết 12 chứng bệnh thì con à, đến năm 2011 à, con được đủ cơ duyên là bay vào trong này là gặp thầy và sau khi chữa bệnh là khỏi hết tất cả các bệnh nhưng mà à, xin thưa với tất cả các quý thầy, quý Phật tử là mình phải có nghị lực, lòng tin và ý chí quyết tâm và giữa cái sống và cái chết mình phải lên chọn cái sống để lo cho cuộc sống cho gia đình của mình vì là con nghĩ là không ai ăn hộ mình và cũng không ai coi như là gánh được cái đau bệnh của mình nên là con quyết tâm con ăn rất là đúng khi cả nhà con phản đối rất là nhiều rồi tất cả bạn bè phản đối rất là nhiều vì là con ăn phản khoa học mà mọi người thấy con là từ 58 cân mà con còn có 34 cân và con xuống khoảng 24 cân tất cả. Nên là cả nhà con là rất là sợ khi con nằm xuống cái đệm là người con không nhìn thấy đâu cả. Mẹ con ra cứ lúc nào cũng khóc và cứ bảo con là con ăn vào vì là mẹ con cứ nghe các cô ở chợ nói là chị xem nào đưa nó đi điều trị chứ còn nếu mà cứ để như này thì nó chết lúc nào thì không biết thế mà những người mà bảo với con như vậy thì là ai cũng mà rất là nhiều cô bác đã đi rồi mà bản thân con là ngày hôm nay mà bị à, bệnh thần kinh mà không biết làm một cái gì và bây giờ là con đứng ở đây giữa chùa Long Hương này và sau khi con được khỏi bệnh thì sư thầy trong chùa Hương này khuyên con là cô đã ăn khỏi bệnh rồi thì con lên mở cửa hàng dưỡng sinh của thầy Tuệ Hải để con à, giúp cho mọi người biết đến phương pháp này và 20 à, năm 2015 con cùng với tất cả đoàn phí ờ, Phật tử ở chùa Ngòi, khoảng 60 người là đi về chùa Long Hương này để lễ Phật và đảnh lễ Thầy và dự lễ tiên sinh Ô Sa Oa. Và trong chuyến ờ, đi đấy thì là có rất nhiều bệnh nhân ung thư là được con là ờ, đưa vào đây là khám bệnh và sau đó là quay về chùa của sư cô Nhã để chữa bệnh thì tất cả các bệnh nhân đi cùng với con thì là những người mà theo đúng như của thầy và được chữ chỉ dẫn ân cần của các sư cô thì ai cũng khỏi bệnh hết nhưng mà hôm nay con phải đứng lên đây phát biểu vì rất là nhiều năm qua là con xin sám hối thầy có lỗi với thầy rất là nhiều là con đi vào đây rất là nhiều nhưng mà con lại không lên phát biểu nhưng à ngày hôm nay con quyết tâm con phải lên qua phát biểu là vì làm sao vì khi con được coi như là sư phụ ờ, thầy của con bảo bạch với thầy mở cửa hàng dưỡng sinh thì khi về rất nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh và ăn sai thế là đã, mọi người lại cứ đi mua các cái hạt lêm rồi ờ, nọ tương kho quẹt thì lại cứ hiểu nhầm là tách ca khô của thầy thì ăn vào thế là bị ngộ độc và anh Du là cháu ruột của sư bà chùa ngòi đã bay vào đây ở trong sư nhã chữa hết khỏi bệnh viện ung thư bệnh viện ờ, chữa khỏi được bệnh ung thư gan thì anh về là cả người nhà sau 7 tháng đi xét nghiệm là khỏi hết bệnh ung thư gan thì là người nhà thương quá là cứ bảo là anh ăn một miếng thịt gà vào thì là ăn một miếng thịt gà vào anh bị trướng bụng lên và đã bị rơi xuống đất và chết và một người nữa là cô Nga cũng bị ung thư vú con đưa vào đây chữa bệnh thầy và về sư nhã ở một tháng con và con cũng về ở một tháng và con cũng xin tâm sự rằng là lúc trước là con bị bệnh là sau rất nhiều năm là con không sinh được em bé và con ăn theo phương pháp số 7 của thầy này cứ ăn ra ăn vào khoảng 3 năm thì con có ờ, em bé và lúc đấy là con mới có 35 ờ, cân và con đi khám thì người ta bảo con là cái thai này rất là kỳ cô đi khám đi xem là nó bị làm sao mà cô, tôi siêu âm cho cô cô thấy cái tim nó cứ đập loạn xạ ra thì do máy móc không hiện đại thì con đi chỗ hiện đại hơn thì người ta bảo là không có gì hết cả đáng ngại cả mà cô đây là sinh đôi hai em bé sinh đôi và lúc sinh đôi đấy con chỉ ăn gạo lứt cháo gạo lứt và bún phở gạo lứt của thầy và đến 2015 con có đưa cháu vào đây là để đánh lễ à, thầy và trong lúc à, sinh là con xin thưa với thầy với cả tất cả các quý vật tử là không gì nhiệm màu là con đẻ hai cháu trước là một ờ, bé gái năm nay 23 tuổi, một bé trai thì là năm nay 18 tuổi và hai cháu sinh đôi hiện giờ là được 9 tuổi. Và lúc con đi sinh là bác sĩ bảo là gọi chồng con và người nhà con vào là bảo là xác định tư tưởng nhé, Chứ cô này cô ấy chữa cái bụng cô bé như này thì là nếu mà đẻ ra là hai bé này là phải thở oxy, nuôi trong lồng kính đó. Nhà con sững hết cả người lên. Đến khi con đi đẻ trong vòng có 15 phút, con sinh hai em bé. Bác sĩ giật hết cả mình nên là con sinh hai bé là một bé 2 cân 7, một bé 2 cân 8. Như vậy hai bé là 5 cân rưỡi. Như vậy thì tất cả các quý Phật tử thấy ăn gạo lứt là có thiếu chất hay không ạ? Đấy ạ, và con cũng xin là thầy thì là con cũng à, rất là tri ân thầy, tri ân với ngài tiên sinh Osawa và cũng xin là tri ân với tất cả các sư cô đã ân cần chữa trị cho tất cả như bản thân con rồi người, bạn bè của con và đặc biệt là dì của con là bị ung thư phổi nằm ở bệnh ờ, viện lao phổi trung ương và nằm cạnh giường với uh, nghệ sĩ Chu Hán Tình đóng trong phim Đất và Người thì bệnh ờ, bệnh nhân Chu Hán Tình đấy thì là nằm cùng với giường nhà, nhà con khi phát với dì của con tên là dì Tư dì làm nghề là kéo lưới cá dì bị ung thư phổi thì là bác sĩ cứ bảo là phải trị xạ thì hàng ngày phải ăn nửa cân thịt chó, nửa cân thịt bò và bác uh, chờ, uh, cái chú diễn viên uh, Chu Hán Tình đấy thì đã mất, còn dì con hiện nay bay vào thầy để chữa bệnh thì hiện nay là dì vẫn sống là 5 năm nay và vẫn đi làm nghề và không đi đánh cá nữa mà đi làm nghề là phụ vôi và bản thân con thì nay đã có được một sức khỏe như này và được một gia đình và hai vợ chồng con là đều là không học hết cấp cấp 3 thì Lâm là đi xin việc gì là cũng đều rất là khó khăn không có một cái gì không có một cơ quan nhà nước nào mà nhận một người không có bằng cấp mà hiện nay là con đã mở được cửa hàng dưỡng sinh của sư phụ và có ờ, tạo dựng lên được 28 cơ sở của tỉnh thành ngoài Hà Nội là mua hàng của sư phụ và đặc biệt là con cũng may mắn năm 2015 là con gặp được chị Tô Thìn ở Đắk lắc là chị cũng vào đây chữa bệnh và con động viên chị mở cửa hàng dưỡng sinh của sư phụ và con rất là biết ơn phương pháp dưỡng sinh của của thầy và thầy đã giúp cho con uh, khỏi được bệnh và thân tâm con được an lạc và con có được một gia đình hạnh phúc và nay con lại có hai vợ chồng con đều có công ăn việc làm. Mẹ chồng con 80 tuổi bây giờ cũng vẫn kiếm được ra tiền. Mẹ con là đứng một cửa, hai cửa hàng dưỡng sinh của thầy ở chùa ngòi, buôn bán và không bao giờ phải dùng đến máy tính. Và bản thân con thì bây giờ là con cũng là kinh tế của con cũng rất là ổn định và con cái của con trong gia đình các quý Phật tử là cũng thông cảm cho con và cũng thương con con để có được sức khỏe rồi nhưng hai con con đi học rất là vất vả nhưng mà con thấy rất là vui vì là hai con bé sinh đôi nhà con đi học là từ bé đến lớn bây giờ là con dù nắng hay mưa dù bất kể trong gia đình có một chuyện gì lớn xảy ra con phải vẫn phải mang cơm cho cháu hiện tại bây giờ con là được đi vào trong thầy đây để đưa đoàn vào trong đây thì là ở nhà bố vẫn phải nấu cơm gạo lứt mang đến trường để cho hai bé ăn và trường là 2.000 học sinh mà từ lớp mà từ lúc là đi mẫu giáo cho đến đây là cháu học lớp 3 chưa một lần nào ốm sổm mũi và con cũng không tiêm phòng cho cháu luôn con đặc biệt là hai con của con là từ lớp 1 đến bây giờ là từ lớp 1 là các cháu đã biết nấu bột sắn dây tự nấu bột sắn dây và mẹ có đi vắng như này là biết trần bún gạo lứt của thầy để chấm với tương tamaji để ăn và con ờ, cũng ờ, xin bạch với quý Phật tử là lúc đầu là con cũng ờ, nghe băng đĩa của thầy là con thấy phương pháp gạo lứt này là ăn là đã là tốt rồi thì con cứ ăn cơm con nhai kỹ như vậy trong 3 năm đầu con không uống nước không ăn một miếng hoa quả nào người con nó cứ gầy khô và da nó xấu sau khi con vào đây được à, sư phụ tư vấn thêm và cho con uống thêm enzyme và uống à, thuốc à, à, một thang thuốc là một triệu rưỡi lúc đó và con có uống thêm lão xương à, sâm và đặc biệt là da rẻ của con là bây giờ là sáng lên và trắng này là do bột sắn dây của sư phụ á sư phụ à, bột sắn dây của thầy là con cứ hàng ngày buổi tối là con hòa ra lẫn với sữa chua không đường con đắp mặt nên là da mặt của con bây hiện bây giờ là được trắng và mịn như này là nhờ là ăn gạo lứt và bột sắn dây của thầy ạ a di đà phật ạ nam mô bổn sư ca mâu ni phật ạ hai người thứ tư mời ông bùi vĩnh đăng ở đắk lắc bị tai biến mạch máu não bị huyết áp bị sức huyết nhiễm trùng tủy não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 2020. Như thường lệ, hàng ngày con thắp hương cúng Phật tự tin, con cảm thấy đau đầu, à, say sẩm, ói mửa, à, thành ra con à, bị gục xuống tại bàn kinh con con là nó đen nó nó dắt xuống à, thang và nó chở đi cấp cứu thì trước khi chở đi cấp cứu thì con gái con là cô Trang đã quậy bột sắn dây và bỏ tamari cho con à, ăn hết một tô đó lên cấp cứu thì à, bác sĩ cho biết là cái huyết áp lên 220 nhưng mà sự thật từ à, con còn hồi thanh niên đến bây giờ chưa bao giờ biết huyết áp là cái gì nhưng mà không ngờ ngày hôm nay bệnh là mới bị là mới biết ăn một sáng dây xong rồi bác sĩ đo lên là 220 nó bị bể mạch máu, máu não và bị đường tiết niệu là viêm à, nhiễm trùng tỷ não và viêm đường tiết niệu. Các con của con nghe lời à, sư phụ Tệ Hải cho ăn ngày ba buổi sáng dây và cháo à, gạo lứt và uống sữa ông thầy được một tháng sau đã đã được ổn định thì bác sĩ à, ghé thăm và truyền cho con một chai nước nước là trái là là trái cây không nay là uống cho nó chiền vô cho nó bổ chiền chai nước xong thì 6 tiếng đồng hồ sau thì con bị co giật 38 39 độ và các con của con đưa vào bệnh viện cái lại cấp cứu tiếp tục nó cho ăn bột sắn dây và cháo lứt sữa ông thầy đến nay hoàn toàn bình phục tăng lên được 5 kg nữa con xin tri ân mười phương chư Phật chư Bồ Tát hiền thánh tăng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 thì uh, gia đình uh, mới khuấy sáng dây cho ông uống tỉnh sau khi uống rồi vào bệnh viện thì à, chụp hình là đã bị đứt mạch máu não rồi cũng nằm bất tỉnh một giai đoạn và lúc đó gia đình điện tôi tôi nói giờ chỉ còn cái chuyện cầu may là đổ sáng dây coi có làm sao chứ còn không biết cái vụ này ở trong bệnh viện mình rất là khó có can thiệp được thì gia đình tìm đủ mọi cách đổ sân dây cho ông được đổ sân dây mấy ngày tỉnh tỉnh rồi mới ờ, đem về nhà đem về nhà rồi thì thấy ông ăn ờ, uống nó không có chất á ra định vô nước biển để mà giúp cho ông mau khỏe vô chai nước trái cây coi giật trở lại <laughs> cấp cứu tiếp <laughs> là cấp cứu lần này thì cũng ờ, phải giống như bài cũ cũng tiếp tục sáng dây thì thỉnh thoảng có ăn cháo nhưng mà trong những cái trường hợp liên quan tới tai biến mà chúng ta ăn sáng dây nó rất là, là kết quả thì cái bài này chúng tôi đã nói nhiều trong các băng khác rồi nếu gia đình chúng ta mà có người thân bị à, tai biến thì co giật tay chân quéo miệng méo mà không nói chuyện không hoạt động gì được á thì quý vị nên ờ, để yên cái người bệnh ở trên giường nhớ là để yên đừng có dòng sóc nha để yên họ bệnh ờ, nằm trên giường cho người ờ, chích 10 đầu ngón tay á 10 đầu ngón tay nặng mỗi đầu ngón tay khoảng 4 giọt máu xong rồi vuốt hai bên cái rái tay này nè vuốt cho tới khi thấy bầm chúng ta cũng cắt để nặng mỗi bên ba giọt nữa và trong lúc đó thì có một người khoái sắn dây mà tốt nhất là sắn ờ, với tương tương tỏi á, thì nó sẽ tốt hơn cho người bệnh nhân uống thì sau 15 phút gần như là hoàn toàn chúng ta không cần phải làm cái gì nữa đâu là người bệnh nhân tự khỏe đi lại nhưng với điều kiện quan trọng là ít lắm cũng phải hai ngày đây là cái điều quan trọng rồi hai ngày sau tuyệt đối không được ăn mà chỉ uống bài thuốc cảm thôi và phải uống bài phất cảm trùm mền cho ra mồ hôi liên tục hai hoặc ba ngày như vậy bệnh nhân gần như là hoàn toàn trở lại bình thường á thì bắt đầu cho ăn cơm chứ còn nếu không á là sau cái tai biến mà bị cảm lại là một là chết hai là để lại di chứng thì hồi trước cũng có bệnh nhân như vậy chúng tôi dặn là rất là kỹ tại vì á bị tai biến rồi tai biến rồi thì uh, nhắn tin tôi chỉ làm đủ tất cả mọi cái như chúng tôi nói là sau 15 phút bình phục bình thường cái là thấy trong người nó nóng rồi đi tôi dặn là phải rất là kỹ giữ kỹ người không coi bị trúng gió trở lại là phải mặc áo ấm ông nó mặc nó nực lắm khó chịu lắm và đi vòng vòng nhà chơi cho tới 12 giờ khuya ông ngủ trở lại ngủ trở lại thì bị trúng gió trở lại bị trúng phong trở lại và lần này không cứu kịp thành ra đây là cái điều hết sức quan trọng đề nghị tất cả những người mà lỡ có bị cái gia đình mình bị thì mình cấp cứu rồi thì người người bệnh đó là dứt khoát phải giữ ấm cơ thể không bị nhập gió nhất là cái ngày cái lúc mà ăn một kháng dây là phải đắp mền cho ra mồ hôi rồi từ một tiếng đồng hồ trở lên đó, thì mới được dỡ mền ra và sau đó phải giữ ấm cơ thể không cho bị lạnh trong ban đêm không đi ra ngoài bị trúng gió và phải ăn bài thuốc cảm ít lắm là cũng phải ba ngày mới qua hoàn toàn chớ bị trúng gió trở lại lần hai là để lại di chứng thì có một người bên tre chúng tôi cũng dặn như vậy nhưng mà không nghe và tại vì thấy khỏe rồi đi tắm đi tắm gục trong nhà tắm khiêng ra thì à, bây giờ liệt nửa người nói cho nên đây là những cái điều mà cũng nên lưu ý dùm là tất cả những người bị trúng phong bị tai biến mạch máu rất mà nếu như mà chúng ta xử lý tốt để mà người ta trở lại sinh hoạt bình thường rồi á thì phải duy trì ít lắm là hai cho tới ba ngày uống bài thuốc cảm của mình đó nha cứ đói bụng là uống sáng lần trương lần chiều lần mỗi lần uống trùm mình cho ra mồ hôi và liên tục mấy ngày trở lại gần như là bình thường mọi thứ thì mới được ăn cơm còn mà chưa trở lại bình thường là vẫn tiếp tục cho uống một sáng chứ không cho ăn cơm nên nhớ những điều này chứ thôi nó sẽ gặp nguy hiểm à, người kế tiếp là Lê Xuân Châu ở thành phố Hồ Chí Minh con xin phép con à, giới thiệu bệnh của con là bệnh à, à ung thư máu à, vì gia giai đoạn cuối và hóa trị con à, không có có đi hóa trị con đợt đó con vô bệnh viện ngày đầu thì à, con đi khám tư con bị sốt phát hiện ra thì mới kêu chuyển qua bệnh viện huyết học thành phố Hồ Chí Minh con mới nghe thông báo là bị ung thư giai đoạn cuối phải hóa trị mà bác sĩ nói con là không chắc chắn là phải sống chỉ có là chết thôi chứ giá trị nó cũng không có đảm bảo cho cái tính mạng không mới về về thì nghe tin có bạn ở trong gần nhà nó báo qua là con đi qua bên chùa Long Hương rồi ăn theo cách của thầy gạo lứt với mẹ xong cái con nghe thì trong nhà cũng có một số anh chị em với mẹ ba mẹ đều hoang mang là cũng không cho đi chỉ có vợ con á, là tin là một hai là bắt con là phải đi nhưng mà con đi nữa chừng thì con cũng không yên tâm thì qua thì nghe của mấy cô sư cô rồi ni cô nói kêu ăn phải là kiên nhẫn trong một ngày mà nhai ba muỗng cơm thì con cứ nghĩ là nhai kiểu đó thì sao mà sống được con cũng về con cũng hoang mang thì đi qua lại bệnh viện thì trong lúc đó thì cũng là bệnh viện báo là chỉ có là chết thôi chứ không có sống được rồi con mới xin ờ, đi qua lại chùa lại lần hai là bác lấy số là con khám con khám thì hiện tại trong tháng đầu thì con truyền máu cứ một tuần là truyền một lần mà truyền bốn lần như vậy thì trong cái lúc truyền lần đầu thì con qua bên thầy sư phụ con cũng theo cái cách ăn số 7 rồi thầy về chỉ dẫn rồi con cũng như như vậy con cũng không ăn ngoài nữa con ăn kiêng theo luôn con cũng ăn gạo lứt muối mè, đó với cháo ờ, gạo lứt trong một tháng con thấy trong người nó khỏe là là tháng đầu con không không đi xe máy được đâu con không đi được một tí nào cả nhưng mà khi một tháng xong con ăn cách của thầy là nó khỏe hẳn con đi xe máy cỡ trăm hai trăm cây bình thường và bây giờ hiện tại con được 7 tháng rồi giờ con khỏe bình thường lại người con bình thường không còn thấy khỏe bệnh nữa mà vô bệnh viện huyết học cũng họ khẳng định là con được 8 90 phần trăm rồi là còn sống chứ hồi đó là chỉ có báo con là 3 tháng là con không còn sống đâu là con mắc rồi đó cho nên bây giờ con đứng đây thì con xin cảm ơn là, là con đang còn sống để nói chuyện thôi con cũng không biết nói gì lâu con lên đây con run quá <laughs> con không biết dám nói gì cho nên con cũng thôi xin tới đây con cứ cảm ơn có gì con xin kết thúc con mua phật người kế tiếp là Nguyễn Tuyết bé ở Cà Mau bị suy tim mà rung nhĩ hẹp van mức độ nặng hở bên tim ờ, ba lá bốn phần tư nhồi máu não cao huyết áp con kính thưa thầy chủ trì quý thầy quý sư cô quý phật tử và bà con gần xa mô phật con tên là nguyễn tiết bé 72 tuổi quê ở cà mau bác sĩ nói con bệnh suy si tim nhồi máu não qua tay biến làm cho con méo miệng hai bàn chân thì lạnh con lên chùa long hương gặp thầy uống thuốc đến nay coi như con hết bệnh khỏe mạnh Thầy ơi con bệnh tim hồi năm con 47 tuổi Bác sĩ Cà Mau kêu con lên thành phố để mổ Nhưng thành phố bác sĩ nói còn suy xét lại không có mổ tim cho con thời gian con hết bệnh rồi một thời gian gần đây cách hai năm nay con trở bệnh lợi con lên chùa Long Hương gặp thầy hút thuốc cho con uống con uống được hai tháng con thấy khỏe rồi con <laughs> không uống cho nên tới giờ này con bệnh lợi sắp đôi con giờ uống bốn tháng coi như giờ con hết bệnh và khỏe mạnh vui vẻ à, ờ, mô phật cái bệnh của con nói ra là thắt cười con uống thời gian tự nhiên trái tim của con nó phóng ra nó mạnh dạng, con sợ nhưng bình tĩnh lại nhớ thầy nói mình ăn uống thuốc trước khi ăn sau khi uống sổ độc cho nên con không sợ ăn một thời gian nữa con đi cầu ra máu con suy nghĩ chắc mình ăn đồ quá chất cho nên người bị độc giờ sổ ra từ từ cho nên giờ này con hết bệnh và dạ, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Và một lần nữa, con xin kính ơn Thầy chủ trì ở chùa Long Hương. Kính chào bà con, cố gắng lên. Con có đôi lời mô Phật. Hai người kế tiếp là Nhân Giao Hòa ở Tây Ninh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 Bác sĩ bắt con phải mổ Nhờ con ăn gạo lứt muối mè nên tim con sắp khỏi Con ăn được cũng gần 2 tháng Con... Con mong muốn mọi người cũng ăn giống như con để cho khỏi bệnh. Con Nam Mô A Di Đà Phật.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 cô Diễm đã giúp cho con của con gần hết bệnh. Và con cũng xin được chia sẻ thêm về cái trường hợp con của con. À, con của con là bé là bé bị tim bẩm sinh, thông liên thất, bé bị à, từ khi sinh ra. Thì à, lúc đầu khi mà trong 2 tháng à, sau khi bé sanh thì cái lỗ của bé lỗ tim của bé bị à, bị một lỗ mọt là khoảng cỡ 2 mm thì bác sĩ nói trường hợp của bé là chỉ cần theo dõi theo dõi coi trường hợp của bé có tim có khép lại được không và theo định kỳ là từ 6 tháng đến 1 năm là con cho bé đi siêu âm và trong tới khoảng gần 6 năm nay là cái khi mà đi siêu âm là cái lỗ của bé là nó chỉ xê dịch trong vòng ba trong 3 đến 4 mili thôi à, và cứ để theo dõi như vậy hoài và trước Tết thì con có may mắn gặp được một bác sĩ bác sĩ này nói là trường đừng nên để cho bé duy trì như vậy hoài nếu như mà có bệnh thì nên đi chữa bệnh chứ để lâu là bé sẽ bị suy tim thì bác sĩ có giới thiệu cho con một bác sĩ ở khoa tim mạch. Bác sĩ này là chuyên về phẫu thuật và theo dõi trong phòng mổ. Thì bác sĩ này mới nhận siêu âm cho bé con của con. Thì bác sĩ siêu âm và phát hiện ra là cái lỗ của bé này là thực tế là 11 mm. Nhưng mà, mà do là cái lỗ lớn như vậy, nó làm cho sa van động mạch chủ. Và cái sa van này nó làm cho cái lỗ tim nó nó che đi cái lỗ tim nên siêu âm bình thường chỉ thấy được là có 3 đến 4 mm thôi. Và nếu như để tình trạng này xảy ra liên tục như vậy thì cái lỗ van này nó sẽ bị bể và bé của con có thể sẽ chết. Và để lâu hơn thì có càng ngày sẽ càng bị suy tim và có yêu cầu gia đình là chuẩn bị cho bé đi mổ. Thì uh, sau khi nghe tin như vậy thì gia đình con về cũng chuẩn bị tinh thần cho bé đi mổ vậy thì uh, thật sự là rất là may mắn khi có một người bạn của chồng con có nói nếu như mà bé đi ăn theo con đường thực dưỡng gạo lúc muối mè thì bé sẽ không phải mổ mà hết luôn thì lúc đó con bản thân con thật sự là con chưa biết gì về bên thực dưỡng con nghe là con không có tin nhưng mà chồng con thuyết phục con chồng con nói là muốn con mổ hay không mổ nếu như mà muốn con không mổ thì đi đi tìm hiểu cho con nó ăn đó là một cái phương pháp tốt nhất bây giờ thì con suy nghĩ và con cũng quyết định đi lên chùa thì thật sự là may mắn là hôm đó con lên con gặp được cô Diễm cô Diễm có hướng dẫn con là cái nguyên nhân con con của con bị bệnh tim bẩm sinh là trong quá trình con mang thai con có con có ăn uống hoặc là tiếp xúc những cái chất độc hại rất là nhiều lý do mà để con sinh ra con của con nó bị bệnh tim như thế này và lỗi là bản thân người mẹ và con nói con là phải phải lỗi là lỗi của con nên con phải cố gắng cố gắng chữa bệnh cho bé thì sau khi gặp cô xong con về và con quyết định nói với chuyện với chồng con là hai vợ chồng mình mình ăn theo bé tại vì ăn cái này khó quá mình ráng mình ăn theo con mình mình theo dõi rồi ờ, mình cảm nhận con của con của mình nó thay đổi như thế nào thì ờ, trong quá trình ăn cho bé ăn theo từng ngày và uống thuốc theo thầy cô hướng dẫn thì con con có nghe cái bài giảng của thầy của sư thầy chủ trì và con con tự bản thân con tìm hiểu và con nghiệm theo những lời thầy nói và làm theo hướng dẫn của thầy. Tại vì con không hề biết thực dưỡng là như thế nào hết. Nên con làm độc khuôn, cô dặn trong cái toa thuốc là con làm gì là con làm y chang vậy. Con nấu cơm từ nấu cơm đến sắc thuốc, đến giờ giấc cho bé uống. Con làm y chang như vậy theo đúng như cô hướng dẫn. Thì uh, trong quá trình ăn trong vòng một tuần thì con thấy cơ thể con nó ăn ăn xong người nó rất là ề oải nó đói rồi con thèm tùm lum thứ hết á và con của con nó cũng vậy nó là thèm nó thèm đủ thứ nhưng mà con động viên con của con là cố lên con bây giờ nếu như mà con không muốn mổ tim thì con ráng con ăn con nhai kỹ như thầy dặn thầy dặn phải nhai càng kỹ càng tốt rồi động viên con nhai thâu lâu thật lâu rồi con con của con nó cũng nghe lời nó cũng ráng nó ăn nó sợ nó mổ tim nó ráng nó ăn nó thèm nhưng mà nó quyết quyết tâm là không ăn một cái gì hết thì à, khoảng cỡ tầm 2 tuần thì con mới thấy là cơ thể mình nó bớt đi cái chịu cái cái trường hợp thèm và bớt đi cái trường hợp tay chân nó bủn rủn không có đói như thời gian đầu nữa và con để ý con của con lúc thời điểm này là tại vì tim của con của con là bị tim bẩm sinh thì cái phổi của nó nó có áp lực phổi rất là lớn con chỉ cần kê hơi hơi gần cái ngực của bé con đã nghe cái âm thanh phù phù nhưng mà khoảng cỡ hai tuần là con đã thấy cái âm thanh này nó giảm hẳn đi và tự nhiên là mỗi ờ, cái giấc ngủ của bé rất là sâu bé ngủ từ sáng đến ờ, từ tối đến sáng luôn mà bé không có bị khó chịu như trước đây trước đây là mỗi buổi tối bé con là muốn có triệu chứng bệnh hay cảm thông thường là bé ngủ không được bé rất là khó chịu nhưng mà con để ý theo từng ngày bé ngủ rất là sâu giấc rất là sâu và con con thấy là cái cơ thể của bé cái cái nhịp mà phổi nó giảm hẳn thì con mới thấy là hiệu quả của bé nó nó đang diễn ra diễn ra theo từng ngày thì um, lúc này thì à, da dẻ của bé là nó xanh xao và nó tụt cân tụt cân nhiều con thấy bé ốm hẳn đi luôn và um, gia đình con nó có xót cháu thấy bé ốm sợ bé sẽ bị suy dinh dưỡng bé chịu không nổi rồi lúc mà mổ thì sẽ không có sức để mổ thì con mới suy nghĩ con kêu bây giờ thôi ráng ăn thêm mấy bữa nữa đi rồi con cũng cho bé ăn tới tới ngày thứ 21 thì tại vì gia đình thương thương bé quá thương mà cứ sót khóc hoài nên con mới quyết định là cho bé đi siêu âm lại một lần nữa coi tình trạng của bé như thế nào thì đúng tới ngày 21 con đi siêu âm là bé cái lỗ tim của bé là từ 11 còn 8 mm. Và lúc này con cũng ờ, hỏi bác hỏi cái bác sĩ siêu âm là bác sĩ trực tiếp tại phòng mổ là con hỏi là bác ơi sao có sự xê xích như thế này thì bác sĩ mới nói con là cái này là do xê xê xịt về siêu âm thôi vẫn đợi ờ, cái bé trường hợp của bé vẫn phải chờ mổ đợi lịch gọi mổ rồi mổ luôn thì con có về nhà con về nhà con nói chuyện với chồng con thì chồng con có nói là tại vì người ta không có niềm tin người ta không có niềm tin mấy mấy cái vấn đề này khi mà nói ra là họ sẽ phản đối và họ không tin vào cái điều này đâu à, em tin thì em quyết định cho con ăn là ăn tới luôn chứ không có không có bị tác động về bên ngoài nữa thì hai vợ chồng con quyết định cho bé ăn tiếp và bé của con cái thời điểm này là lúc 21 ngày rồi là bé bé đã bớt thèm đi đồ ăn bé bé thấy đồ ăn là bé quay mặt đi bé biết là mình không được ăn muốn mà không mổ tim là chỉ con đường là ăn gạo lứt ăn gạo lứt nên bé quyết tâm ăn và thấy đồ ăn là bé quay mặt đi thì uh, gia đình con duy trì tới um, khoảng thêm 2 tuần nữa là hơn một tháng thì bé tụt cân nhiều quá bé tụt cân lúc đó là được uh, 5 kg thì uh, tất cả bên gia đình con rồi họ hàng con ai cũng thương bé nói bé gầy quá rồi bé xanh xao quá rồi bây giờ mà tiếp tục như vậy là không thể nào còn sức khỏe để mà mổ nữa thì lúc đó hai vợ chồng con tại vì càng khi mà trong quá trình cho bé ăn là con có nghe bài thực dưỡng của thầy là con biết giai đoạn này của bé là bé đang đang đang tạo lại hồng huyết cầu từ từ bé sẽ khôi phục con cũng cố gắng bỏ qua những lời nói đó tại vì họ là toàn những người thân người thương con của con nên họ mới có những lời động viên như vậy chia sẻ và ờ, khuyên tụi con như vậy nhưng mà tụi con quyết tâm ráng ráng cho con của con của con khỏi bệnh theo con đường này khi mà càng nghe những lời bài giảng của thầy con lại càng vỡ lẽ ra và cảm thấy con đang đi đúng con đường thầy thầy cho và quyết tâm đi thì ờ, tới ờ, ngày khoảng có được 47 ngày con mới tại bé bé tụt cân quá nhiều và quá nhiều uh, uh, những cái um, lời của um, lời khuyên của họ hàng con và con quyết định cho bé đi siêu một lần nữa để coi tình trạng của bé diễn ra như thế nào rồi thì vô con vô phòng siêu âm cũng gặp bác sĩ chỉ định mổ này xin được gặp bác sĩ này thì bác sĩ này cũng đồng ý siêu âm lại cho con của con thì cái lỗ tim con của con là Lúc đầu là từ 11 xuống 21 ờ, ngày là còn 8 và đến 47 ngày là nó chỉ còn 4 đến 6 mili thôi. Thì lúc này bác sĩ siêu âm không nói một lời nào hết. Bác sĩ siêu âm nói là tùy gia đình thôi. Rồi ờ, kêu con ờ, nếu mà có quyết định gì thì liên hệ lại. Nếu mà giúp được thì bác sĩ giúp và lúc này thì con hoàn toàn con hoàn con con vui quá <laughs> con hoàn toàn tin vào cái phương pháp này là không thể nào mà nó một có một cái lý do nào mà trong vòng có bốn mươi mấy ngày mà tim của con lại tim con của con nó lại từ 11 xuống còn có bốn thôi ừ, và hôm ngày hôm nay khi mà may mắn được đến đây được gửi lời tri ân là con của con là mới ăn được 56 ngày và hiện tại vẫn còn đang theo cái sự hướng dẫn của thầy và cô để cho bé ăn thêm thời gian nữa cho nó hoàn toàn khỏi bệnh luôn thì cũng ờ, nhân dịp nhân cái ờ, buổi này con xin thật sự là cảm ơn thầy cảm ơn cô đã giúp cho con có một cái phương pháp như thế này có một sự hiểu biết thì con của con nó được như thế này là con thấy là do bé do bé nó ý thức được là nó nếu như mà nó không mổ tim thì nó bắt buộc nó phải ăn nên nó ráng nó ăn nó ăn và khi bà bây giờ khi mà thấy thịt cá là bé nó khó chịu bé nó quay mặt đi bé nó thấy nó mắc ói và bé quay mặt đi bé không ăn nữa uhm, và um, con á con còn con á cũng muốn um, trong cái buổi hôm nay mong muốn mọi người những người mà có duyên với cái phượng các con đường thực dưỡng này thì mọi người phải có sự quyết tâm, đồng thời đó là phải tìm hiểu về cái phương pháp này, mình hiểu, mình mình tin thì những cái điều mình mong muốn nó sẽ đạt được. Và con của con chỉ trong vòng 47 ngày thôi mà đã giảm được như vậy. Thì con xin chia sẻ cùng mọi người và và con cũng ờ, có có một điều đó là mong muốn cho mọi người là Ừ, khi mà đi theo con đường này là mình phải tin, tin tuyệt đối, tin làm đúng theo những cái gì mà được hướng dẫn. Nếu như mình không không chưa biết về cái phương pháp này, mình tìm hiểu, mình làm đúng thì những cái điều mong muốn của mình sẽ đạt được. Và trước mắt á, là cái sức khỏe của bản thân mình, gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình sẽ đi theo con đường hạnh phúc và an lạc. Dạ, con xin à, cảm ơn sư sư phụ cảm ơn thầy chủ trì cảm ơn cô cảm ơn các vị tăng ni các vị phật tử đã lắng nghe con nói con xin cảm ơn con xin hết ạ người kế tiếp là bùi thị mai hồng thoa à, ở đắk lắc thì à, chấn thương sọ não viêm đa khớp đau đầu kinh niên dạ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 con đã chịu những chị nhiều nhiều nơi con đi bệnh viện các nơi con chữa hoài mà không hết thì một hôm bỗng em con là cô trang chỉ cho con ăn phương pháp gạo lứt muối mè con ăn trong vòng một tháng là chân tay con không còn bị tê nhất hồi trước con đau rất nặng tay con chỉ cầm cây kim con nhíp cái áo thôi là vừa cầm cây kim lên là hai bàn tay con rớt xuống không thể nào cầm được và hai cái đầu gối của con sưng lên không đi được mỗi lần con ngồi xuống là đứng lên là con phải chống từ từ con mới đứng lên được thì con ăn trong vòng một tháng thì con đã hết sau 5 năm sau thì con có bị một tai nạn giao thông là con bị chấn thương sọ não thì đi vô nằm bệnh viện thì mê man không biết gì thì máu ra rất nhiều máu chảy ra tai ra mũi ra miệng chảy hoài không thể nào cầm được thì bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não và nứt hai đường khuya nay là 12 giờ đêm phải mổ thì trong 12 giờ đêm con cũng nhờ mười phương chư Phật đã gia hộ cho con tự nhiên máu con nó cầm không chảy nữa thì bác sĩ nói 12 giờ đêm mổ thì không phải mổ nữa đó sau qua ngày sau con tỉnh qua ngày sau thì con vẫn còn mê man chứ em con là cô trang nó mới quậy nấu bột mà nấu cháo gạo lứt lấy cái nước cháo gạo lứt đúc cho con trong vòng 10 ngày thì bắt đầu con mới tỉnh tỉnh từ từ thì qua ngày 11 á thì mới đầu mới cho con ăn cơm gạo lứt rang ăn rang xong là con nằm ở trong bệnh viện được nửa tháng thì sức khỏe con nó khôi phục từ từ từ từ và con nhớ nhớ hết mọi việc thì một tháng sau thì con buôn bán mà thì con ra chợ con buôn bán thì hôm đó mọi người thương con cái sợ con là bị à, sợ con là bị mất trí nhớ cái sợ con là không có nhớ rõ thì mọi người mới tới hàng con mới hỏi con á là à, em ơi em em bớt chưa em khỏe chưa đó cái sợ con là bị mất trí nhớ bị chấn thương sọ não sợ con quên quên nhớ nhớ cứ hỏi thăm con hoài thì hôm đó mới hỏi con chứ à, em em có nhớ chị không thì con mới nói dạ nhớ chứ nói gì là chị nợ em bao nhiêu em nhớ không em nợ chị nhiêu nhớ không thật sự là con không quên con nhớ hết thì bao nhiêu gia đình con ai cũng thử thử con hết á thử coi con có nhớ không thì thật sự con hiện tại bây giờ là con vẫn còn ăn gạo nước mướn ăn gạo lứt đến nay là sức khỏe con đã bình ổn không có gì trục trặc về bệnh tật hết dạ và sau đó nữa con có một chút đôi lời là cháu ngoại của con là cháu nó bị à, cháu bị là hen suyễn và bị nặng lắm bị là chữa đi bệnh viện mà chữa hoài không hết đi cái khúc đờm cái một tuần là đi một lần tuần đi một lần chữa hoài không hết thì hôm đó con mới chuyển qua cho cháu ăn gạo lứt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 sinh năm 62, ờ, à, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Con vâng, đã mổ ờ, năm ngoái 2020 ờ, à, tháng tháng 5 từ tháng 5 tới xa quá quá chị đã hai lần mà thấy không khả thi nên tôi quyết định là tới chùa long hương à, để à, chữa trị bệnh à, tháng tháng bảy bắt đầu trị bệnh rồi tới tháng tám thời tháng tám thấy uống thuốc hay nó ngứa ngứa nổi hột nên mình cứ tiếp tục để mà uống chữa trị tới tháng tư bốn tháng sau á, là nó bình phục hết hẳn rồi à, à, bây giờ là 8 tháng sau là bây giờ là bình phục hết hết luôn rồi rồi à, với lại à, có một cái tin vui nữa là tôi có dắt một người bạn á lại à, chữa bệnh à, bây giờ cũng à, ung thư bao tử à, cũng à, được giảm được 50% rồi cũng à, khỏe rồi có tháng mấy à <laughs> cũng à, vui à, vui cho cho cổ à, bây giờ à, bây giờ là xin xin à, xin, à, xin hết à, thầy người kế tiếp là Trần Thị Thanh Nga bị ung thung phổi vì căn tiếng thượng thận đã mổ và ca vú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 và đã cắt bỏ một bên sau đó tôi à, vẫn hàng tháng phải đi à, đến bệnh viện ung bướu để khám một lần để uống thuốc nhưng sau đến sau đến là năm thứ ba thì cứ 6 tháng một lần như vậy thì đi tổng quát không may cho tôi là lại có một khối u ở phổi là tôi rất sợ và hoang mang và các à, bác sĩ ở bệnh viện ung bướu đã chụp hình và đưa và đã chuyển tôi sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì lúc đó cũng nói là chưa biết lành hay dữ đã đi ờ, chụp CT và tất cả các lớp rồi nhưng mà sang đấy thì bác sĩ nói là phải làm xét nghiệm mổ ra thì mới biết được lành hay dữ để mà điều trị thì đó tôi rất sợ và hoang mang và sau đó cũng nghe phải nghe lời bác sĩ mà đến ờ, đó mổ được khoảng hơn một tháng nữa hôm mùng 1 tháng 9 vừa rồi thế là sau đó tôi có à, cô em sẽ nói tôi là đi về thừa Long hương này là cố là bị tiểu đường đã chữa được 5 năm nay đã hết nhưng mà đối với bệnh tiểu đường thì rất là <laughs> nhẹ nhàng nhưng đối với ung thư như chúng tôi thì rất là hoang mang gia đình và mọi người là không đồng ý với cái phương pháp đó nên là tôi quyết định đi và đến đây thì đã gặp được à, cô Diễm đã chỉ dạy và cô sẽ nói là bệnh là do cô chữa được bỏ tất cả các à, loại thuốc đi và chỉ có ăn là 90% là do ăn uống đó nhưng mà việc ăn uống thì đối với tôi nó cũng rất là nhẹ nhàng thì tôi cũng là phật tử lâu năm lại <laughs> ăn chay thì rất là thường nhưng so với ăn chay thì là không đúng cách chỉ ăn theo cái à, bên ờ, phật của mình thôi nhưng mà đến ăn đến gạo lứt muối mè thì tôi sẽ nói tôi sẽ ăn được và vẽ ăn thì trong một vòng trong tuần đầu thì tôi thấy rồi con không sao con rất khỏe vẫn đi thể dục bình thường vẫn làm nhưng mà <laughs> đến thế, tuần thứ hai ấy, thì rất là mệt mỏi bắt đầu nó sổ độc ra nó làm cho tôi nhiều trận như là xích bích sang bang đi đi xin lỗi là phải đi cầu ngày mấy lần nó ra những cái chất đen chất nhẩn rất là sợ rồi ói ói thật ra đến mật xanh mật vàng luôn thế là ông xã tôi rất là sợ mà trong khi tôi chữa bệnh điều trị là giấu hết tất cả các à, anh em bà con nói chung là nó khó lắm đã đến đây là phải nhất nhất phải nghe lời một bên thôi chứ không dám là nghe <laughs> lời ở ngoài lên chữa thì rất là phức tạp nên là phải giấu hết cứ nói là đi chỗ này chỗ kia không thể là gặp ai hết lên đây thì được à, cô Diễm sẽ tư vấn và nói là thì ăn do mình ăn hết 90% là do mình chỉ 10% là do thuốc thôi thế nên tôi quyết tâm thế thì ăn đầu thì đấy cũng gây chia sẻ đó là tháng đầu là rất là vất vả thế nhưng mà sau cái tháng đó thì thấy là từ từ nó xả độc ra từ từ rồi uống thuốc ngày rất là cực khổ <laughs> ngày nào cũng phải canh mấy tiếng đồng hồ được một chén thuốc thế sau đó thì ba tháng sau thì tôi cũng ăn theo như thế ăn riết rồi mà cái bệnh này là ăn không được gạo lứt muối mè nữa là chỉ ăn với nước tương tamari và ăn với à, muối thôi thì rất là rất khó ăn tháng đầu và tháng thứ hai nữa ăn nhai nó mệt mỏi cứ canh giờ cứ 30 phút là cô nói một miếng cứ, cứ canh đồng hồ cứ đúng 30 phút là được một miếng cũng rất là mệt mỏi nhà người nó gầy quá tới à, có hai tháng mà xuống đến 10 kg xong đến 2 tháng tiếp xuống 2 kg là tất cả là xuống 12 kg thế đến giờ thì qua 3 tháng thì đi tổng quát lại thì tôi cũng không nói gì cả tôi đi đến chỗ khác tôi khám thì bác sĩ nói tất cả siêu âm rồi làm thì tổng quát hết thì nói là cô có một cái vết thẹo gì ở trong trong phổi thôi chứ cũng không nói là <laughs> tôi, tôi cũng không nói là tôi bị thế xong rồi được à, cô à, cô diễm ở đây tư vấn ăn uống thì thực ra hai tháng đầu ăn thì nó cũng chưa chuẩn lắm nhưng dần dần rồi cố gắng cố gắng thì cứ nhai như vậy cứ ăn rồi đến tháng thứ ba xong tháng thứ tư mãi đến tháng thứ năm thì cô mới được cho ăn một tí à, muối mè trời ơi nó mừng mà nó ngon gì đâu nó có một cái vị thơm <laughs> thế sao này thế từ ngày đó thế là được đến tháng nay là thiếu hai ngày nữa là được 6 tháng thế là bệnh tình bây giờ thì rất là ổn thì tất nhiên là nó phải không khỏe được như trước thì cái phổi của mình đã cắt mất à, hai phần trăm rồi cái sức khỏe thì nhưng mà tôi vẫn hàng ngày vẫn tập theo cái bài khí công đó bài khí công đó là trong vòng một tiếng mới tập thì cũng mệt nhưng mà không bao giờ tôi bỏ hết bây giờ thì mọi việc sáng ra cũng dậy làm việc nhà bình thường lau dọn nhà cửa nấu cơm ăn uống đặc biệt là ít tiếp xúc tại vì xuống ký nhiều quá mọi người khó giải thích nhất là tết vừa rồi trốn luôn <laughs> mà may phước là cũng là cái lúc mà covid nó <laughs> hoành hành nên là cứ viện cớ để không đi đâu đấy không thăm bạn bè không thăm ai thế là may mắn cho đến giờ là còn hai ngày nữa là 6 tháng thế là bệnh tình thì giờ nó đã thiên giảm nhiều thế là giờ con sẽ cảm ơn con đã nghe băng đĩa của thầy hàng ngày để đến cô diễm đã chỉ dạy là ăn và hàng ngày con nghe con làm việc tất cả lúc nào con cũng nghe để hiểu rõ từng cái ăn như thế nào từng cái như thế nào thì cảm thấy mình nó sảng khoái mà khỏe mạnh không quý gì hơn là 6 tháng nay tôi không phải uống một viên thuốc à kể quên nữa huyết áp cứ phải uống quanh năm nhưng bây giờ mấy chục năm nay nhưng đến giờ là 6 tháng nay là không phải uống một cái gì nữa thế là con rất à, biết ơn và cảm ơn thầy và cảm ơn cô và tất cả mọi người đã giúp đỡ cho con qua cái bệnh và con xin biết cái à, số đăng ký thì còn mà nhiều bây giờ thì à, đã 11 giờ rồi. Theo chương trình thì chúng ta sẽ à, à, đốt nhang cho tiên sinh, để cúng tiên sinh. Còn à, các vị mà đã có cái tên trong danh sách thì quý vị sẽ à, nán lại cùng với à, à, các vị ghi hình. Chúng ta tiếp tục à, chia sẻ. Và à, sau khi đốt nhang cúng tiên sinh xong thì mời quý vị xuống dưới tầng trệt để dùng cơm riêng chư tăng chư ni thì ờ, chúng tôi mời quý vị lên ờ, trên phai đường ở trên ờ, nhà bếp ở phía trên để chúng ta thọ trài cũng còn nhiều bệnh nhân có nhiều cái kinh nghiệm rất là hay Em mong rằng quý vị sẽ ở lại để chia sẻ trong buổi hôm nay cho nó hết cái số người đã đăng ký trong danh sách đó. Chúng ta thấy cũng được 20 người.